ngon Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kazu Mình đang ở chung cư chợ quán này, biết không? Mọi người biết không? Đây là Quảng Nam, này, gần đường Ngô Văn Kiệt của Nhà Hóa Và nghĩ là trung tâm Sài Gòn có nhiều loại chung cư như này nha Hồi xưa ta đã đi chung cư cũ Tại sao mình đến đây? Lý do là nghe nói có bánh mì đặc biệt Bánh mì tên là bánh mì chạm cacao Chạm cacao Ừ. Nên bánh mì đó là không có đồ ăn ừ. Chạm cacao ừ à, hình như là cacao bánh mì ừ, bánh mì cacao I have a cacao I have a bánh mì um, bánh mì cacao đi tới nhé ăn thử nha đang cacao đã quán này sẽ là quán vào thám này một oh. vua việt, việt cổ giáo hành spa spa cái đó vậy là cái đó đắng rồi ha cái này là bỏ sữa phải không về tội yeah. là sao đã ờ, của tiếng cổ là bình mì là cách ăn là cái này bánh mì chấm nữa wow cá câu giống sô-cô-la Có thể à? cái này có à, cacao bình thường nè Không ngọt nè Nhưng cái này đúng không? À? Cái này là ngọt em Nếu là tròn thì ngon hơn nè Nhưng lần này là cứng ăn bánh mì nè Nên không cần, không cần tròn nè Wow ngon rất rất ngon tại vì là sốt sô cô la bình thường là hơi hơi nóng đấy ừ. nhưng mà nhiệt độ bình thường đấy nhưng cái này là cứng cố đã em rất rất lạnh là bây giờ là độ ấm rất rất cao và nhiệt độ cao này em nóng lắm khi ăn hoặc là uống cà phê này thì chọn em mát nha khi ăn sô cô la thì chắc chắn lăng là ngon hơn nữa tại vì là lăng thì cứng nên ngon cái này là cứng giống như vậy càng ngày càng cứng hơn nữa nên ngon nữa ờ. là cái này là chắc chắn bánh mì ngọt đẹp. dễ ăn nha Bây giờ có một thắc mắc nhá Tại sao nhiều người Việt Nam không biết bánh mì cái này Biết không? Mọi người biết hả? Nhưng mà chưa bao giờ được giới thiệu cái này Chưa bao giờ nghe bánh mì này đó và tính toán là dính đá nên <laughs> ngon hơn này. khi chấm thì cũng có cao và vị sô cô la và có đá này ngon thiệt thiệt quá tuyệt mà, đem Nhật Bản một tướng cố thì giống như vậy đó các câu này đó nem, em dễ ăn và thói quen nè thói quen rồi nè wow cái này là hoa thảo nè ừ. cục cà cao và đá nè nhưng cũng cũng tệ vì đã tuyết xong rồi là em ngon mà sự thật là nếu là không có cacao này thì không ngọt nem chắc chắn cái này là quan trọng sô cô la này là quan trọng nhất và sau khi ăn bánh mì rồi thì cũng được nhé À, đi là giống như Miro. Miro. À, cái này cũng có đá này, nên đá tuyết Miro. Hãy subscribe ngon nem cái này là có 20 đi ăn ăn bảy mươi rồi kết quả là có hai hai phút nha ờ, không oh, đó rồi thì ba hai phút nha pha dừa có một điểm đặc biệt tại vì là à, dạ, cái này là một đi bao nhiêu tiền 15 nghìn thôi nha rẻ quá rẻ lắm á được bánh mì bao nhiêu tiền miễn phí hả bánh mì cái này à, cacao ờ. tiền dạ, nếu rồi cà cao đá thì có một cái ở bên mình này, là 15 nghìn thôi nha wow. rẻ lắm ừ. cho nên là bóng à, chén bóng Hàn Quốc ha đầu tiên là mình thấy cái này thì chắc chắn đánh nhưng không phải bị như vậy nha rất ngon nè khi gọi cacao đã thì và tám khối, có sữa hôm nè nên bây giờ có sữa nè à, nên à, ngon hơn nè, tại vì à, cái này màu đen nè, nên chỉ tưởng tưởng bị đắng đấy nhưng mà không phải không phải đắng giống như Miro tối qua là Kazu mua kem Milo là một hộp là hình như là uh, ờ, 11 nghìn Việt Nam đồng nhé nhưng cái này là 15 nghìn nhưng ừ. kem Milo là không có bánh mì cái này có bánh mì và kem Milo là hơi hơi nhỏ này. tại vì là 11 nghìn thôi nhé cái này là bình thường à, đặc biệt là có bánh mì các bạn ăn hoặc là uống cacao đã chưa nếu chưa thì hãy đến ở đây nha ở đây là chung cư trò quán nha sau khi ăn hoặc là uống cacao đã thì các bạn thay như thế nào hãy chỉ cho double wish nha và nếu thích video này thì hãy like share và subscribe nhé bye bye hẹn gặp lại nha

카카오. 아, 카카오.